thì các nhà đầu tư nước ngoài không kỳ vọng có sự thay đổi lớn nào đối với việc đầu tư tại Việt Nam trong quý 2 này sau khi dòng vốn bị suy giảm trong 3 tháng đầu năm. Hình ảnh bản tin trên AFI. Bản tin cho biết nếu chỉ số môi trường kinh doanh hàng quý xác nhận Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp nước ngoài, thì 58% trong tổng số 200 công ty và cá nhân châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam khẳng định họ không dự trù thay đổi kế hoạch đầu tư ở Việt Nam trong quý 2. Kết quả khảo sát cho thấy 55% các nhà quản lý nước ngoài không có ý định tăng số nhân viên và 16% dự định cắt giảm bớt việc làm. Chỉ còn khoảng 1 phần tư số người được hỏi là vẫn tỏ ra lạc quan về kế hoạch tuyển dụng. AFI dẫn nhận định của Phòng Thương mại châu Âu cho biết nguyên nhân một phần là do nhu cầu toàn cầu giảm, nhưng mặt khác, những bất ổn về chính trị gần đây như việc bãi nhiệm chủ tịch nước và nhiều quan chức chính phủ cấp cao trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn, cũng như tình trạng pháp lý ở Việt Nam khiến nhiều nhà quản lý nước ngoài phải tỏ ra thận trọng. Do vậy, theo AFI, kết quả khảo sát đưa ra khuyến nghị rằng Việt Nam nên tăng cường ổn định chính trị và cải thiện môi trường pháp lý để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài FDI. Hãng tin Reuters nhắc lại Hà Lan, Pháp, Luxembourg và Đức là những nhà đầu tư hàng đầu của Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư vượt quá 20 tỷ đô la. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ so với các khoản đầu tư từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tăng trưởng của Việt Nam trong quý 1 2023 là 3,32%, giảm rất nhiều so với mức 5,92% cùng kỳ năm 2022. Hàng nghìn lao động đã bị cắt giảm trong các ngành gia công giày dép và may mặc của Việt Nam – một trong những điểm gia công hàng đầu của thế giới cho các hãng lớn như Adidas và Nike. Hình ảnh bản tin trên VOA. Với cùng một chủ đề VOA tiếng Việt ngày 11 tháng 4 cho biết thêm, Việt Nam tiếp nhận 4,3 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong quý đầu tiên, giảm 2,2% so với một năm trước đó, theo dữ liệu mới nhất của chính phủ được công bố vào cuối tháng 3. VOA nhắc đến việc truyền thông trong nước dẫn lời ông John Brockhorn, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Amcham Việt Nam cho biết, trong quý 1 vừa qua, kinh tế Việt Nam đối mặt với vô vàng thách thức như lạm phát gia tăng, đơn hàng của các đối tác lớn của Việt Nam như châu Âu, Trung Quốc, Hoa Kỳ suy giảm. Trước tình hình sản xuất, kinh doanh có chiều hướng giảm sút, hôm 10 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ký ban hành công điện nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu, với việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắt theo thẩm quyền về pháp lý, về thủ tục hành chính, về tiếp cận vốn, điều kiện kinh doanh, thanh khoản ngân hàng, về nợ và thuế phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp. Hình ảnh những ý kiến trái chiều về bất ổn chính trị ở Việt Nam. Những bất ổn chính trị ở Việt Nam diễn ra liên tiếp trong năm 2022 và kéo dài sang năm 2023 với hàng loạt quan chức bị bãi nhiệm hoặc khởi tố. Đỉnh điểm là việc cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng bị bãi nhiệm đã thu hút sự quan tâm của giới quan sát quốc tế và có nhiều ý kiến trái chiều. Có luồng ý kiến cho rằng việc thay đổi nhân sự sẽ không ảnh hưởng đến các chính sách về kinh tế và đối ngoại của Việt Nam, bởi các chính sách này đều do Bộ Chính trị của đảng quyết định, các nhân sự lãnh đạo chỉ là người thực hiện. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng sự ra đi của các lãnh đạo kỹ trị sẽ khiến cho các nhà đầu tư lo ngại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 đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2023. Và đây cũng là quốc khách đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón tiếp trên cương vị mới. Chuyến thăm còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng với kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1973-2023. AFA Tiếng Việt ngày 10 tháng 3 đã có bài bình luận về những sai sót trong nghi lễ ngoại giao của ông Thưởng khi đón tiếp ông Hurley. Hình ảnh bài bình luận của AFA. Theo đó, bài bình luận đã nêu ra hai lỗi lớn của Bộ Ngoại giao trong việc chuẩn bị nội dung cho ông Thưởng khi đón vợ chồng toàn quyền Australia. Lỗi đầu tiên là trong tờ trình lên văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao đã không loại bỏ ý tưởng của tân Chủ tịch Võ Văn Thưởng nếu có, khi yêu cầu toàn quyền David Hurley xử lý những người chống phá Việt Nam từ nước ngoài. Lỗi thứ hai là nếu không có ý tưởng này trong tờ trình thì Bộ Ngoại giao phải đánh tiếng cho ban tuyên giáo chỉ đạo cho các tờ báo phải ngay lập tức phản bác và giải cứu tân chủ tịch nước. Ông David Hurley đã thăm các địa điểm quan trọng tại Việt Nam như đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thông tin của AFA, tân Chủ tịch Võ Văn Thưởng đã đề nghị Australia xử lý những người chống phá Việt Nam từ nước ngoài. Bài viết đặt câu hỏi, tại sao không có tờ báo nào trong nước công khai cho dư luận bên trong và bên ngoài Việt Nam biết được lập trường của chính quyền Hà Nội về việc không cho phép bất kỳ ai trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp ý kiến hay phản biện đối với các chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Chúng ta không biết tân chủ tịch thưởng đã đưa ra yêu cầu như thế nào. Báo chí cần làm rõ được tư tưởng chủ đạo của ông rằng dù ông là chủ tịch mới nhưng không thể ngây ngô với luật pháp quốc tế. Tân chủ tịch không thể đòi các chính phủ dân chủ phải trục xuất hoặc bắt đem giao nộp những người đấu tranh vì tự do và nhân quyền cho những chính phủ như chính phủ Hà Nội vốn đã khét tiếng về các thành tích đàn áp các nhà hoạt động xã hội. Ngay trong ngày đầu, chuyến công du Hà Nội của toàn quyền David Hurley, tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch, HRW tại Australia đã đưa ra thông cáo kêu gọi toàn quyền Hurley phải nêu ra cho giới lãnh đạo Việt Nam các quan ngại về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cả công khai lẫn trong các cuộc gặp riêng. Hình ảnh ông Thượng đón tiếp ông David Hurley. Theo bà Daniela Grafson, giám đốc HRW, Việc thảo luận về tình trạng của hơn 160 người bị bỏ tù chỉ vì ôn hòa thực thi các quyền con người là thật thiết yếu. Toàn quyền Hurley cần phải thúc giục chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Khi được báo chí Canberra quan tâm đến phóng sự nói về yêu cầu của ông Thưởng đối với ngài Hurley, người phát ngôn của văn phòng chính phủ Australia đã không trực tiếp trả lời câu hỏi liệu ông Hurley có nêu ra trường hợp của ông Châu Văn Khảm để đáp lại hay không. Sau chuyến công du Việt Nam của toàn quyền Hurley, vòng đối thoại nhân quyền Việt Australia lần thứ 18 sẽ được tiến hành ở Hà Nội vào cuối tháng 4 này. Bài bình luận cũng nêu thêm về các sự kiện nhân quyền liên quan trong thời gian gần đây. Theo đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã nêu vụ việc của ông Châu Văn Khảm lên các cấp cao nhất của chính phủ Việt Nam. Phái đoàn dân biểu Quốc hội châu Âu thuộc phân ban nhân quyền cũng viếng thăm Việt Nam và kêu gọi Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, kể cả lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ, NGO, nhà báo và các nhà hoạt động bảo vệ môi sinh. Lưỡng viện Hoa Kỳ cũng sẽ thăm Việt Nam vào cuối tuần này và tuần sau với mục đích thúc đẩy quan hệ song phương và quan hệ đa phương với các quốc gia thành viên ASEAN